Hóa ra chỉ có dân là khốn nạn. Câu chuyện trên báo điện tử Zing về cái gọi là phường An Phú, thành phố Thủ Đức có hơn 100 đơn hàng bị bơm, tức tiếng lóng của dân chuyển hàng về đặt hàng rồi không nhận, gây xôn xao không ít và cũng tạo cớ luồng dư luận được định hướng chửi bới dân Hồ Chí Minh là sống vô ý thức, sống khốn nạn. Câu chuyện này được ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch phường An Phú, thành phố Thủ Đức mô tả diễn ra ở phường của ông nhưng không nêu rõ là ai, đã nhanh chóng trở thành câu chuyện để đào bới từ xu hướng ghét bỏ các khác biệt trên mạng xã hội. Trên truyền hình tối ngày 27 tháng 8, trong phần livestream Dân hỏi, thành phố trả lời, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng nhiều phường ở Hồ Chí Minh xác nhận đã gặp tình trạng này và ông giải thích đơn giản khi cán bộ giao hàng đến thì người dân không nhận và nói chỉ đặt thử xem có đi mua thật không, họ nói đặt cho biết vậy thôi. Ở vị trí của một cán bộ cấp cao về ngành tuyên truyền, câu trả lời gieo hoang mang và không có kết luận đủ của ông Lê Quang Tự Do là vô trách nhiệm, hay nói đúng hơn là thiếu tư cách để phát ngôn. Việc của một cán bộ lãnh đạo tuyên truyền không có nghĩa là chỉ ngồi phòng lạnh và đọc tin báo cáo. Việc kiểm tra và tìm hiểu vấn đề của hơn 100 đơn hàng đó là gì, vì sao và cần có cái nhìn khác hơn khi có tin là một tập thể dân chúng đồng lòng bất tín với chính quyền đến mức cùng nhau làm một phép thử. Chỉ ít ngày sau đó trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời phản đối của dân An Phú. Nhiều lời bình luận đã kêu gọi chính quyền phải làm rõ là ai, chuyện gì đã xảy ra chứ không thể vơ đũa cả nắm. Cách nói để mô tả đời sống một cộng đồng dân cư ở Sài Gòn hành động như vậy chính là kiểu ngụy biện đòn bẩy. Chính quyền đã làm đúng và tận tâm nhưng hóa ra chỉ có dân chúng là khốn nạn. Khó mà tin vào câu chuyện đó với lối mô tả một chiều lấp lửng như vậy, tôi cũng như nhiều người sống ở đất nước này, không chỉ riêng Sài Gòn cảm thấy nghi hoặc về chuyện dân đen dám giỡn mặt với một lực lượng giao hàng có vũ trang trong lúc phong tỏa như thiết quân luật. Dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm ở đây phải là chính quyền của phường An Phú và nếu làm rõ mọi thứ, nếu có thật và đúng lý, chính những người đang bơm hàng và quấy rối như một kiểu chống lại người thi hành công vụ cũng cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015. Người phát ngôn là Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch phường An Phú, thành phố Thủ Đức, cần có sự giải thích minh bạch, công bố chi tiết các địa chỉ giao hàng mà không nhận, cùng với số điện thoại hay phương tiện liên lạc đặt hàng của họ để báo chí cũng như truyền thông công dân kiểm tra tính xác thực. Câu chuyện không thể dừng lại ở một lời nói có thể gây tổn thương vô chừng với cả một thành phố vốn đang bị các trang và cá nhân có mục đích chia rẽ, hạ nhục, tấn công vô cớ mà trong thành phố đó cũng có cả tên công dân Nguyễn Văn Hải. Ông Hải có thể bị quy vào khoảng 2 điều 331 Bộ luật hình sự với điều khoản lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân nếu không chứng minh được tính đúng đắn và nội dung sai hoàn toàn từ phía người dân. Trong tất cả những lần ra lệnh thay đổi lấp lửng tái lập trong công cuộc phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, bất kỳ người dân nào cũng thấy những bất cập của chính quyền gây ra, dù có đủ một ban tư vấn học giả tên tuổi mà chính ngay ông Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận rằng chính quyền đã lúng túng và xin nhân dân hãy lượng thứ. Ngay cả việc đưa quân đội vào để vận chuyển tưởng chừng như là thông suốt lại trở nên rối rắm hơn khi hủy diệt toàn bộ hệ thống logistics đã trơn tru và chuyên nghiệp của một thành phố có đời sống hiện đại và phức tạp. Hơn nữa các mệnh lý duy ý chí còn ép phía quân đội phải làm thêm chuyện mua hàng và giao hàng. Dĩ nhiên quân đội Việt Nam thì luôn luôn chiến thắng mọi kẻ thù, nhưng không phải chiến sĩ nào cũng giỏi phân biệt sữa người già với sữa cho em bé, hoặc thông thuộc mọi ngã đường lắc léo ở Sài Gòn. Đang có rất nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội bày tỏ chuyện không tin, bơm hàng để thử xem có thật không. Từ nguồn tin của ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch phường An Phú, thành phố Thủ Đức, nhất là khi người dân phải luôn ứng tiền trước cho một chuyện đặt hàng của mình. Chính các thông báo từ các phường ở Thủ Đức cho người dân đã chứng minh cho chuyện này. Sự khốn nạn từ câu chuyện này cần được làm rõ là từ những người dân khốn nạn hay thất bại trong công việc mới của một địa phương lại được điển hình về khốn nạn đẩy mọi chuyện cho dân. Chúng ta đã nghe nhiều chuyện về sai lầm của người dân trong đại dịch, nào là vô ý thức chạy về quê, nào là làm loạn khu cách ly, nào là chống tiêm vaccine Trung Quốc làm hỗn loạn điểm tiêm ngừa. Nhưng chỉ có một người dân là đủ sự chân thành và nhân tính để mô tả với nhau rằng chuyện gì đang có thật sự xảy ra trong đại dịch. Những ngôn từ thấu hiểu và sẻ chia chỉ có dân và dân với nhau, không ai khác. Khủng hoảng và biến động xảy ra là điều không ai muốn và bất kỳ chính quyền nào cũng sẽ phải va vấp thất bại đôi lần với những tính toán để vượt qua sự cố, nhưng chia nhau những thứ đó hiểu đúng mọi thứ, mọi sự thì mới đáng gọi là chung tay như theo lời kêu gọi của chính quyền. Nhưng nếu phía quản trị nhà nước lại trẻ con đến mức bất kỳ thất bại nào cũng lùi lại và đổ lỗi là sự khốn nạn của dân chúng, thì đất nước này chỉ còn lại một câu hỏi luôn im lặng, tìm về minh bạch theo thời gian, quan chức đang vất vả, lãnh đạo một loại nhân dân khốn nạn hay nhân dân đang nhìn về sự khốn nạn của quan chức. 7 ngày tăng cường giãn cách, số ca nhiễm vẫn tăng, thu xử phạt gần 9 tỷ đồng. 7 ngày sau khi thực hiện tăng cường giãn cách để kiềm chế dịch COVID-19, thống kê chính thức được công bố ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số ca nhiễm mới trong cộng đồng vẫn tăng với hơn 33.900 ca nhiễm mới, trong khi giới chức thành phố đã xử phạt hơn 6.200 trường hợp vi phạm, thu được hơn 9 tỷ đồng. Bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 23 tháng 8, thành phố đông nhất Việt Nam bắt đầu đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay trong vòng 15 ngày với yêu cầu ai ở đâu ở yên nơi đó. Nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp. Quân đội được điều động để tham gia kiểm soát đợt giãn cách mới này. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong họp báo vào ngày 29 tháng 8, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong 7 ngày qua, thành phố đã lập biên bản đối với 6.296 trường hợp vi phạm quy định giãn cách và xử lý với tổng số tiền là 8 tỷ 869 triệu đồng. Thành phố cũng tiến hành xét nghiệm COVID toàn bộ người dân trong vùng đỏ và vùng cam, tức là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, khu cách ly, phong tỏa, với 1 triệu 7 mẫu, trung bình mỗi ngày phát hiện 4.740 ca F0. Cũng theo giới chức thành phố, trong tuần qua, thành phố đã chuyển hơn 960.000 túi an sinh đến thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện. Hơn 20.000 chủ nhà trọ đã miễn giảm tiền thuê phòng cho 273.728 phòng với số tiền hơn 158 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc đã cấp 4.650 giấy đi đường cho các tổ chức cá nhân tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ các khu cách ly, bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trên mạng Facebook ở Việt Nam các ngày qua cũng liên tục xuất hiện các lời kêu cứu của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh vì chưa nhận được cứu trợ từ chính quyền trong nhiều tuần qua. Một số người dân nói với Đài Á Châu Tự Do rằng họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống kể từ khi giãn cách do không thể đi làm trong khi trợ cấp thì không có. Việc đi ra ngoài mua thực phẩm giờ đây là không thể vì theo quy định họ chỉ có thể trông chờ vào đi chợ hộ. Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh nói với báo giới hôm 29 tháng 8 rằng trước đây người dân tự đi chợ dự định mua các món hàng nhưng có khi không đáp ứng được thì nay người đi chợ hộ khó khăn vô cùng, mới chỉ một hộ đã khó khăn, còn bây giờ toàn thành phố có hơn 2 triệu 2 hộ mà chỉ có 312 phường xã, thị trấn đi chợ hộ thì sẽ nhiều phát sinh.